Xin chào tất cả anh em nhé Thì như anh em đã biết đấy Trong tất cả các trò chơi liên quan đỏ đen Trò chơi cờ bạc Đều có những thiết bị gian đặt Đồ chơi, đồ bịp tivi mà em chưa từng biết đến Thì như trong những bộ môn liên quan đồ trò chơi về bầu cua hay tài xỉu cũng vậy đều có những thiết bị gian lận đồ chơi đồ tinh vi hiện đại mà anh chưa từng biết đến thì những sản phẩm cũ trước đây của bên công ty tôi giới thiệu ra thị trường là mình phải luồn những cái nắp cái đĩa hay những cái bộ quân hột và sân chơi mình đánh bịp được đó là những điều đồ à, đồ sản phẩm cũ rồi rất khó khăn trong thời buổi hiện đại khi những con bạc cáo già thận thuyền trong những sân chơi sòng sới rất là nhiều anh em muốn mang những thiết bị đồ nghịch tinh vi vào sân chơi anh em mình đánh mà không để lại tang chứng vật chứng gì mà mình không cần phải nôn nắp nôn đĩa nôn những con hột vào sân chơi mình đánh bị được thì hai cái sản phẩm sau đây của công ty chúng tôi muốn giới thiệu trong video này sẽ giúp anh em làm điều đó thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm không tang thì mình không cần phải nôn nắp nôn đĩa nôn những con hột vào sân chơi mình đánh bịp được những sản phẩm cũ trước kia mà cái sản phẩm này mình sẽ chỉ cần mang một cái máy vào sân chơi thôi mình sẽ đánh trực tiếp hột nắp đĩa của người ta mình đánh trên mọi sân chơi sòng sới thì hai cái sản phẩm này hiện đại về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu có tên gọi là máy nghe hột chơi bầu bầu cua và máy nghe hộp chơi tài xỉu đấy rất là nhỏ gọn thôi đấy cách thức sử dụng như thế nào hình thức sử dụng ra sao thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em trước tiên tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đồ bị chơi tài xỉu sau đó tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đồ bị chơi bầu cua anh em nhá đấy đây là cái máy nghe hộp tài xỉu này cách thức sử dụng rất là đơn giản thôi mình mang vào sân chơi sòng sới mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại đấy thì khi nhà cái người ta sóc bộ hột nó phát tiếng kêu máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo cho anh biết có tài có xỉu để một cách chuẩn xác nhất để anh đánh anh nhá trước tiên thì tôi sẽ test qua những cái đồ tôi đã chuẩn bị sẵn đây để quay video nói về cái độ chuẩn xác của cái máy nghe hột tài xỉu tôi đã chuẩn bị những cái đĩa này cái nắp hay là những quân hột vào đây để quay video giới thiệu anh em thì chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thì tôi đã ngâm cái bộ hột và cái bát nước muối rất là mặn hột nổ thì chứng minh là 100 trăm nó là hột chợ thì sau đây tôi sẽ vớt độ hột này ra tôi sẽ thử qua cục hít và soi lại qua điện thoại nhá đấy tôi sẽ lấy ba hột bằng nhau này đấy cứ hột nào vào sân chơi sòng sới hột nào trắng tinh thì anh em nên chơi và lên sử dụng nhá hột nào đen xì và đục màu thì không nên chơi và không nên sử dụng tôi sẽ lau khô ba cái bộ hột này đi đấy tôi sẽ lau khô ba bộ hột này đi và tôi sẽ thả vào chiếc đĩa này thì anh em nhìn trên màn hình đây là cục hít rất là mạnh nha em đó cục hít này là cục hít thử đồ nếu thử qua lắp qua đĩa qua những bồ hột nó là đồ bịp hít chặt còn đồ thường đồ chợ sẽ không hít đấy nhá tôi thử luôn cho anh em này anh chưa hoàn toàn không hít luôn vì nó là đồ chợ đĩa này ok cho anh em đấy một trăm trăm hít thì đó là hoàn toàn đồ chợ đến cái xị nhựa này anh chưa hoàn toàn không hít một tí nào luôn vì một trăm trăm tôi sử dụng đồ chợ đấy bước cuối cùng là tôi sẽ soi đèn điện thoại để kiểm chứng và chứng minh em là đồ 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ anh nhìn này đĩa soi xuyên luôn em chưa hoàn toàn soi xuyên luôn đấy cứ nào vào sân chơi sòng sới hột nào trắng tinh thì em lên chơi và lên sử dụng nhá hột nào đen xì thì em không nên chơi không nên sử dụng đó là hột cung chuyện đấy hai hột trắng tinh này ba hột này em chưa hoàn toàn trắng tinh luôn thì sau đây một cách thức sử dụng của cái máy nghe hột tài xỉu thì nghe máy xem kỹ các bước tôi sử dụng cũng như để tôi hướng dẫn cho anh em để sau này khi em có sản phẩm máy anh em hột hiện đại này em đánh anh em đã biết cách chơi cách sử dụng một cách thành thạo nhất em nhé thì anh em mình đơn giản thôi là cái máy này anh mang vào sân chơi sòng sới để cho nhà cái người ta sóc ba tiếng đầu tiên anh em chỉ làm sao ngồi trong phạm vi bán kính 3 mét đổ lại được em nhá đấy thì cái máy này thì nhiều có thắc mắc là khi có những cái tiếng ồn lạ hay là cái tiếng đông người máy nó có nghe không thì tôi xin trả lời anh em là cái máy này nó bao trúng tiếng ồn nhá và nó chỉ nghe được cái tiếng của quân hột phát ra thôi thế sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em tôi bật cái chiếc máy lên và tôi sẽ sóc ba ván để máy nó nghe phân tích và nó lưu lại cái nhịp âm của cái bộ hột tài xỉu phát ra anh nhá test luôn cho anh em này mình để 1 đến 3 giây nhá một tiếng này hai tiếng này ba tiếng này mở phát cho anh em xem này ấy như tiếng thứ tư đi máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo chuẩn xác nhất cho anh biết có tài có xỉu đánh đánh nhá test luôn cho anh em này đấy rất là nhanh luôn chỉ cần sóc xong đặt xuống 1 ừ. đến 3 giây quân hột không nhảy máy sẽ nghe phân tích và sẽ báo chuẩn xác nhất cho anh em biết có tài có xỉu để anh đánh như thế này máy báo tôi biết 100 trăm sẽ có xỉu nhá mở nắp tiếng này nó có xỉu này mở này có xỉu em nhá một ba năm chín điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn thì cái máy nghe hột này sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng chỉ làm sao mình sóc bộ hột nó phát tiếng kêu là máy nó nghe phân tích và sẽ báo cho anh biết tôi sóc lại luôn đấy như tiếng này máy nó nghe và báo cho biết là có xỉu nhá mở lắp này ok anh em có xỉu một hai sáu chín điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác với cái máy nghe hột tài xỉu mình chỉ cần mang một cái máy sân chơi thôi đấy rất là nhỏ gọn luôn sắp loại luôn này ấy lại xỉu tiếp rồi mở lắp là có xỉu này mở này có xỉu nhá 226 10 điểm xỉu đấy thì khi quay video cho anh em cho anh em xem ấy thì tôi cầm cái máy nghe tài xỉu trên tay để anh em cùng nhìn cùng nhận biết đó là cái máy nghe hột tài xỉu còn khi anh em có sản phẩm đồ bịp này em đánh ấy, thì anh em hãy nhắc cái máy nghe hột tài xỉu vào trong người phần nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp rung thì em mình để nhá đấy test tiếp cho anh em này đấy tiếng này rung khác rồi tiếng này rung dài rung thì 100 trăm sẽ có tài nhá mở lắp cái này là có tài này mở này có tài nhá 3 36 12 điểm tài rất là kỷ niệm tiếng cuối cùng trên cái video nói về cái độ chuẩn xác cái máy nghe hột chơi tài xỉu anh em nhé ngay sản phẩm này là sản phẩm hiện đại nhất của bên trung tâm cơ sở chúng tôi mà trung tâm tôi chưa, chưa có phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai nào có sản phẩm đồ bịp hiện đại này nhé. Để tiếp theo tiếng cuối cùng này đấy như tiếng này máy báo tôi biết là 100 trăm sẽ có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 332 đấy 8 điểm xỉu tôi tắt cái máy báo đi thì sau đây tôi phát tôi sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu anh em đã cách chơi cách sử dụng và cũng như anh em đã xem một độ chuẩn xác của nó rồi thì đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua đấy rất là nhỏ gọn luôn cũng như là cái máy chơi tài xỉu thôi mình mang cái máy nghe hột bầu cua vào sân chơi sòng sới anh em ngồi trong phạm vi bán kính là 2 mét đổ lại đấy khi nhà cái sắp bộ hột tiếng kêu máy nó nghe phân tích và sẽ báo cho em biết có quân gì để em đánh em nhá tôi sẽ để cái máy đây và sau đây tôi phép tôi test qua những cái bộ hột cái này tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để chứng minh là đồ 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ quay video thì sau khi quay xong cho cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp ra để kiểm chứng và chứng minh là đồ tôi quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ nhé thì em trên màn hình đây là cục khít thử đồ đã biết rồi rất là mạnh nếu thử qua lắp có những bộ hộp này nó sẽ hít chặt luôn đấy nếu nó là đồ bịp còn đồ thường đồ chợ nó sẽ không hít đấy nhá thử biết cho anh em này em chưa hoàn toàn không hít thế nào luôn ok vì nó là đồ chợ đấy đến cái bát này em chưa hoàn toàn không hít luôn đấy không hít thế nào luôn anh chưa hoàn toàn không hít đấy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách chơi cách sử dụng của cái máy hộp tài xỉu này đấy thì tôi sẽ để một hộp ra đây để cho em cùng nghe cùng biết nó lên con gì tôi sẽ đặt cho anh em nhìn thấy em nhá đấy thì hình thức đơn giản thôi là mình mang cái máy nghe vào sân chơi sòng sới để cho nhà cái ờ, sóc 3 tiếng đầu tiên mình bỏ để máy nó nghe nó nhận biết để nó phân tích để có con gì thì sau đây tôi sẽ làm để anh em xem được cái độ chuẩn xác của cái máy nghe này nhá tôi bật lên này và tôi sẽ test 3 tiếng đầu tiên sóc 3 tiếng đầu tiên máy nó nghe phân tích đấy để nó lưu lại cái nhịp âm của cái hột bầu cua đấy một tiếng này mình chỉ cần sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây nhá để máy nó nghe và phân tích hai tiếng này ba tiếng này đấy đã xong thì sau đây tiếng thứ tư đi nên con nào thì máy nó sẽ báo cho biết con đó đấy, tôi test luôn đi em nhé sắp loạn lên luôn này đấy, như tiếng này máy nghe hột bầu cua nghe phân tích và báo tôi biết là có chai bầu nhá mở bát tiếng này là có chai bầu này mở này có bầu nhá một bầu một gà một nai đấy rất là chuẩn xác luôn test tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này máy nghe phân tích và báo tôi biết là có con nai nhá đây này con nai này mở bát tiếng này là có con nai này mở này có nai nhá hai nai và một con gà ok đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp một vài tiếng nữa này đấy sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng em nhá thì sao là sóc mà cái bộ hột nó phát ra tiếng kêu là được như tiếng này máy nghe và báo tôi biết là có con cua nhá con cua này đấy mở bát tiếng này có con cua này mở này có cua nhá hai cua vào một nai đấy ok rất là chuẩn xác tiếp tiếp một tiếng nữa này ấy như tiếng tiếp theo này máy nó nghe và phân tích và báo tôi biết là có trái bầu nhá này trái bầu đây mở này có bầu nhá hai bầu và một cua đấy ok rất là chuẩn xác luôn thì cái máy này nó cũng sẽ bao chống tiếng ồn nhá kể cả những anh em đánh ở đâu đông người không phải em lo sợ phải phát hiện hoặc là để cái máy nó không nghe được mà máy này nó chỉ nghe được cái tiếng của bộ hột bầu cua nó phát ra thôi tết kỷ niệm tiếng cuối cùng ấy nhá đấy như tiếng cuối, cuối cùng này máy nó nghe phân tích và báo tôi biết là có con tôm ấy nhá mở bát cái này có tôm này mở này có tôm nhá hai tôm và một bầu ok rất là chuẩn xác luôn thì tôi sẽ tắt cái máy báo rồi đi ấy thì như đầu video nói là khi quay video xong trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra và kiểm chứng là chứng minh là tôi dùng hoàn toàn đồ chợ chứ không phải tôi dùng hột báo hay hột bồ cu dung nhá đấy sau đây tôi sẽ làm như vậy này đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi mình mang một cái máy nghe hột bồ cua và sân chơi sòng sới làm sao mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại đấy khi nhà cái người ta sóc bộ hột nó phát ra tiếng kêu ấy máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo cho anh biết có con gì để anh đánh em nhá đấy thì sản phẩm này là sản phẩm độc quyền chỉ duy nhất trung tâm cơ sở tôi có thôi mà trung tâm tôi chưa có phân phối cho một đại lý cơ sở thứ hai là có sản phẩm đôi bịp này đấy hột là hột hột giấy nó bóc rất là quá nhé đấy một hột này đấy anh em nào đang thu tha anh em đang xa bờ anh em nào đang đam mê chơi cái bộ môn bầu cua bịp này ấy thì anh em mình muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì anh em hãy alo và nhấc alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để có những chuyên viên tư vấn cho anh em 24 trên 24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 thì ngoài những sản phẩm đồ nghiệp hiện đại và cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu trung tâm từng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bị cao cấp khác như là những đồ bị về bài ná này chip gà hay là cung cấp những phần mềm bảo hack công thức quy luật game bầu cua game sóc đĩa game tài xỉu trên thoại đánh trên máy mình chiến thắng hay trên máy người ta chiến thắng em nhé em cần những sản phẩm đồ gì thì em hãy alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình anh em nhé ấy thì thời lượng video các bạn tôi xin kết thúc video tại đây xin chào tất cả anh em